kia cũ tao chỉ lú tao chỉ hay ừ nhảy nhỏ chân đun đi chỉ tao xa tia yếu mơ no no tao chỉ tao ok cũ lòng chia ក៏ពួញយកច្រើនទូ cũ Yoshin tu Yoshin dai Có bố chúa in lo lũ hai Cha của mô ô nén Nhô chồng đun bi Tự chi more.